dạng lắm dẫn chơi nè nhìn dễ thương nghe chạy nhảy tha hồ cũng tăng ai đây trời ơi trời ơi trời đứng lên cho mình đẹp lắm à phải cắt dài luôn đó kìa chồng kìa đó lúc đây đó lúc đây ngay trên cái ngay trên cái sảnh đó có chiếc nào đạp chiếc đó thôi trời ơi xe cộ nó cũng như xe kia thôi chứ có gì đâu ơi đi xuống biển xíu nha quá Cậu đó ghê Wow, trời đánh tóc tự nhiên Ôi có ải đi đã đúng không? Trời ơi, mới uh, sáng tắm là được, thoải mái Đó, xuống xíu biển Mình, mình đang lên ờ, Giờ là 6 giờ rồi Buổi sáng thì ờ, nước lại nước cát đây, nước nó không có gì mà bị lúc Chiều nó tới trên cái bờ kè bất bình thắng lại một buổi sáng nữa trôi qua mấy chị em lại tiếp tục hành quân tiền đâu mà được anh là người vô sản em ơi Hey. Hey. Hey. Hey guy. So where? Hey. <coughs> dễ thương không hay cay? đây, xin ăn ha không cắn đâu con này nó dễ thương đây, ừ. Ừ. cho ăn được <laughs> à. okay, đi xin hết bạn này tới bạn kia à. ừ. dạo ơi bạn kiếm kìa kiếm đồ ăn kìa cho bạn một miếng đi quà ra mắt đi Rồi, hôm nay uh, tiếp tục sáng ngày thứ ba ở Côn Đảo đoàn đi ờ, ờ, ra cảng Bến Đồng cao nó tùm lum cao đất con đường cầu bữa nay dép cái này có tự nhiên nè mấy đứa nó không đẹp sẵn hả bà trời đi lụm lụm cái gì lụm mà còn lặt lụm sập lụm hàng lụm lặt hàng cảm ơn à, cái tay ông vậy là lụm cam cái tay ông vậy là không cam đó đoàn hôm nay ờ, có người đi người không ờ, số lượng thì chỉ khoảng nhiêu đây nè ờ, đi ra cảng bến đọc ở phía nam đảo sân bay đó là nằm ở bắc đảo còn ờ, cảng nó nằm là cảng để ờ, cảng cá cảng nhà tàu bê tông cho ra mình mình viết ha dạ rồi sau đó thì mình cứ quay ra mình bốn mươi à tình hình là bốn mươi đâu ra hai mươi nó chạy đi vô vô ra chứ tôi đâu có rước khách đâu mà đâu có rước khách đâu mà ai vô cho khách biết cái cảnh bên đầm mà nơi quan cho khách tham quan chứ không đâu có đón khách đâu mà đây mình nhìn sang bên kia chính là hầm bà cả nhà nhé đây ờ, ờ, ở phía nam của ờ, côn đảo sân bay là ở phía bắc để chọn cái cái đầu con gấu còn ở bến cảng thì ở phía nam đảo để chọn cái chân con gấu ơi đã đến uh, cảng bến đầm đây là cảng uh, để uh, tàu và hành khách có thể lên xuống để uh, ra vào đất liền đây là cảng chính của uh, con đảo ngoài đường hàng không thì uh, còn có đường biển đây bạn giá vé dịch vụ uh, thu phí của uh, bến bãi xe xung quanh ờ, cảng thì có nhiều cái cửa hàng mà giống như cành xe hay là cành tàu ký gửi hàng hóa từ đất liền ra đảo mà từ đảo ờ, về đất liền có bán ờ, hải sản bán đồ ăn sáng ăn trưa dành cho khách đi tàu tàu tàu super đông á tàu cao tốc mà ừ, tàu ờ, chạy tốc hành á chào chạy khoảng uh, ờ, 4 tiếng á à. Ờ, về tới sóc trăng sóc trăng ờ công đảo sóc trăng hoặc là cần thơ á á ờ có cần thơ sóc trăng luôn bây giờ có có tàu cao tốc nhanh đi cũng, cũng khỏe xe xe tải vô mà chở hàng thôi chứ xe khách vô đây hồi ăn vô nó loạn này mới xây thêm nè à, mới mở rộng thêm à, một bên cầu nữa nè rồi ok chúng tôi như này chỗ bảo à, à, ngó ra ngoài này chút xíu cho em rồi, ok. Xuyên xuyên em uống nhau lắm xuyên leo lên lên đứng xuyên. Mấy đứa đó đứng từ Không, nhưng mà chị che hết à. Cái con một. Một. Hai. Trời ơi, anh ờ, cho em nhờ đi. Đây qua bên cái cầu mới nè. ghe tàu cảnh đẹp tàu ờ, tàu chậm thì ờ, mình đi rồi tàu 12 tiếng tàu 8 tiếng đi rồi nhưng mà tàu 4 tiếng thì ờ, chưa có dịp đi máy bay thì đi rồi nhưng mà chắc mai mốt đợt sau ra con đảo thì cũng phải trải nghiệm thử cái tàu 4 tiếng đi từ à, Sóc Trăng hoặc là Cần Thơ ra à, Côn Đảo này tổng 12 tiếng thì đi từ à, cảng cảng tiếp ở Bà Rịa Vũng Tàu đi từ 5 giờ chiều đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau thì tới cụ kem ở trên Vũng Tàu đoạn này khi chạy thì nó sẽ dễ nước đây buồng lái của ờ, tàu đây là khoang ờ, khách tàu này có tên là trưng nhị đây là ờ, đường lên tàu phần đuôi tàu thì có thêm một cái khoang để ra đứng ngoài trời đây là khoang sau của uh, tàu đây thì tàu côn đảo với uh, tàu phú quốc thì nó cũng uh, gần gần giống nhau cũng không khác biệt nhiều phú quốc thì uh, bị phà chạy xe ra vô tư côn đảo này thì uh, khó hơn ra vô phải có kiểm soát an ninh của uh, biên phòng nắng quá đó các bạn nhìn trời nhìn trời nắng chói trang luôn trời á gió thì mát lắm nhưng mà nắng kinh khủng quay lại một lần nữa ờ, tàu ờ, cao tốc của côn đảo ờ, phía sau của cảng bến đầm là nguyên một cái hòn núi dựa vào núi nhìn cảnh đẹp thiệt nói chung côn đảo thì cảnh nào cũng đẹp á, không khí thì trong lành yên bình không có nhộn nhịp sôi nổi giống như trong đất liền để mà Sài Gòn cái trụ cầu cảng vỏ sò nó bám đầy ở trên ờ, mấy cái thân trụ đây cái này là nước rút á lên thì nó sắp sắp luôn tới ờ, cái cái, cái mặt bê tông của Việt vali rồi chuẩn bị à, đi về trả phòng hết rồi ừ. ăn bên đây cũng được em thì em muốn ăn bên đây vẫn có người bưng qua cho em em muốn ăn cơm phần hay cơm dĩa em ăn cơm phần em có bỏ em ăn cơm dĩa thì ta sắp qua đây cho em được không dạ yeah mọi người à, dạ dạ đúng dạ đúng rồi phải quay đầy đủ hết chứ thấy vô chơi không thấy về à, ăn trưa là ở về đó luôn hôm nay bữa cuối ăn ở con đảo thì lại ăn ở bên nhà hàng của resort mọi người cũng đã theo tự nữa xíu ờ, chưa khi tao ờ, tao mua con đó xong nó mình chịu phải luôn nó đóng cái bể chụp nó mỏng nữa cái nó có lột về cái kèo nó dán lên tủ chỗ nào cũng được chụp nữa Ủa rồi, nhân rồi Vậy cho em mất cái mặt không lực rồi, rồi, rồi Xem ở đây rồi rồi rồi, rồi nào chuẩn bị nha một hai một hai ba bữa ăn trưa cuối cùng ở công Đảo trước khi uh, bay về Sài Gòn ăn ờ, tại nhà hàng của uh, resort luôn đây là bom nguyên tử bom ha, bom hạt nhân hạng nhẹ đó, ờ, đội mình là có bốn bạn dạ, dạ, em vừa xuống vậy đó nhưng mà suy nghĩ lại đây món hai vị mừng món mới dạ đâu có gì mới gì Được uống cái đủ rồi Ông quên Ông làm cái đủ kìa thôi đâu tuổi như chú này là thấy anh chú rồi đó thì em cũng đến thấy anh đó anh thấy em đi nghe thấy nó ngồi với anh ai mà với rùng mình hả đây đây đây à, có thêm món cuối nữa rồi tổng cộng năm sáu món vậy à, gỏi sứa đậu hũ non sốt ờ, gà gà kho canh cá mật xào dưa leo à, rau ra xào chơi mượn cái tới kìa rồi bây giờ trước khi ra sân bay về con đã về sài gòn thì vào đây làm ly kem dừa cho mát <laughs> ờ quên cái thẻ thẻ gì thẻ trắng á thẻ trắng em cắm vô trong cái ổ thẻ đó ờ đúng rồi rồi ờ, anh được cái thẻ thẻ mở đâu có thẻ đó thẻ mở ờ, cổng mở cửa chứ đâu có anh được cái miếng nhựa của em à, có đó là cái thẻ thì ông nói anh nhá anh nhớ anh nhá wow. miếng nhựa không có nó mai nó cũng gần thôi bộ về lấy cái một à, cũng gần mình là tổng cộng là 31 thành viên tính không Hồng chưa? Dạ là hai rồi Ủa tính có tài không chứ? Có tài có ăn không chú? Quay xe chứ, ngày ba nhá, còn đỡ thôi nha bà. Ừ, sáng rồi bà. Nhanh nữa lên nhanh. Rồi, quá đẹp luôn. Rồi. Cũng được chứ. Em ơi, đừng có đứt không em. Dạ, không đứt anh không biết đi xe nữa Ai nước lên nè Hãy subscribe nhiêu một một phần vậy là 40 ngàn Biết chưa Tới kèm tới Nhận ăn trước đi nha Rồi ờ, cho cho chút tường Ăn trước chỗ để nó chảy Cái này nó lấy máy nó cắt thì sao ha Đúng rồi nó cắt bằng máy cái, cái dựa nó, nó vô nó cắt bằng máy nãy ờ, thấy tiếp tục rồi ăn chéo đi lấy ăn chéo đi đó đẩy đẩy qua nè đẩy nè rồi có đủ chưa đi nè ăn đi thôi mệt quá quýnh trận thì ăn đi ngon mà ăn chưa biết mùi vị gì hết là hết rồi nó lại không có đi có gì sản xuất cái được không gia đình không cả Ủ đường miếng xíu cũng đỡ, tới sân bay cũng đỡ mà Rồi, tới rồi cả nhà Ủa, quá Giúp cho em Đẹp lấy túi xuống rồi để bỏ vô trong cái vali ờ, luôn rồi hồi vô trong đây chỉ có ờ, bamboo với việt nam airlines bán gì không bánh mứt à? đặc là đặc sản của đảo uống kỹ quá yến chưa muốn uống gì hả sữa <laughs> chua matcha kìa sữa tươi sao kẹo dừa bến tre ừ, thanh long hả dạ thanh long đây bán mắt à, 60 lông dạ. đúng đặc sản bến tre luôn cái này đồ mới không thưa không phải đồ cũ đâu <laughs> đồ mới không à <laughs> hàng trang sức đồ thủ công mỹ nghệ kia là hải sản thuốc riêng thuốc lá xì gà quay rượu của Cuba giám sát 24 trên 24 was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room and Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date I'm so late, you sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall line I drink straight, don't waste time To my place, I feel my heart it So catch me if I fall Ai rồi ờ, lấy điện đâu mà máy lạnh Nóng chết luôn 6 vâng, về vâng, đến đi đầu tới thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian mà đến sân bay cũng như là sẽ dự kiến là 45 phút bay. Xin cảm ơn và kính chúc các khách của chuyến bay tốt đẹp. what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through Got issues in my head I like you in my bed But you keep me on red. Oh, everything is like a test I better not text Or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get Sick of being the monster out of my feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free but if I lay down